Xin chào các bạn, như các bạn đã thấy ở đây thì hôm nay mình à, sẽ hướng dẫn các bạn làm à, một món bánh à, rất là phổ biến trong mỗi dịp trung thu đó là bánh nướng thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vỏ bánh nướng trước ạ thì mình có các cái nguyên liệu chủ đạo ở đây thì gồm có bột mì bột ở đây mình sử dụng là bột số 8 nước đường nước đường này là nước đường mình đã nấu và mình để một thời gian khoảng nửa năm để cho cái nước đường nó đọng lại thì mới sử dụng được ạ à, tiếp theo là lòng đỏ trứng gà dầu ăn và bột baking soda ở đây thì ờ, mình sẽ cho một ít baking soda vào để làm cho cái vỏ bánh nó trở nên mềm hơn ạ Tuy nhiên thì cần lưu ý khi mà mình cho baking soda vào thì mình như mình thì mình thường hay để bột nghỉ khoảng 30 ờ, phút để cho baking soda nó chưa bay hơi hết thì nó chỉ còn lại là làm mềm bánh và bánh không bị tức là khi mà chúng ta nếu mà chúng ta không để baking soda nghỉ thì khi mà chúng ta cho vào trong lò á thì baking soda sẽ nở ra và làm mất đi cái um, tạo hình của bánh thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ạ À, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái bước làm thì rất là đơn giản thôi thì bây giờ chúng ta sẽ trộn trộn uh, à, các cái à, hỗn hợp lọc vào trong bột Đây. trộn trong bột à, ở đây các bạn lưu ý là mình không dùng phới đánh mà ở đây là mình dùng uh, tay để bóp ạ cho hết tất cả các hỗn hợp vào thì mình sẽ tự thành gót thực ra làm vỏ bánh nướng này rất là đơn giản thôi ạ chúng ta không cần phải uh, uh, tức là các bạn đều có thể làm được chứ không cần phải là có giống như là bánh mì là phải có máy uh, à, đánh bột ta nhào chúng ta bóp như thế nào mà bột nó quyện lại với nhau ở đây à, mình à, khi mà mình bóp mình phải dùng găng tay nếu không thì à, bột mình sẽ dùng hết vào tay và rất là khó bóp luôn ạ hạn thì khi mà mình bóp đến khi mà bột nó không còn dính vào cái phần à, ngang tay của mình nữa và nó dẻo nó quyện thành một khối như này thì là được sau khi mà nhào xong bột thì à, mình sẽ bỏ bột qua một bên để khoảng 30 phút sau thì mình mới bắt đầu đi chia bột và tạo hình này thì à, bây giờ sau khi mà đã xong cái phần vỏ bánh thì mình sẽ để vỏ bánh nghỉ như này thì mình sẽ tiến hành làm sang nhâm bánh á như các bạn thấy ở đây thì nhâm bánh của mình cũng rất là đa dạng Nhâm bánh thì ở đây mình có là 2, 4, 6, 8, 10, 12 loại nguyên vật liệu Thì à, ở đây mình sẽ sử à, mình sẽ làm nhân lạp sửa và không có trứng muối Nếu mà bạn nào mà thích ăn trứng muối thì các bạn có thể là nấu trứng muối lên và các bạn cho vào giữa nhân này Thì à, cũng rất là đơn giản thôi ở đây thì mình có các cái nguyên liệu là ở đây mình có mỡ đường mỡ đường thì như hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn làm ở trong một cái video là hướng dẫn cách làm mỡ đường cho bánh trung thu thứ hai là gừng mất gừng mất gừng ở đây mình sử dụng là mất gừng đỏ để cho thứ nhất là nó tạo cái vị đặc trưng của bánh trung thu và cái thứ hai là nó làm cho cái màu sắc bánh trung thu trở nên đẹp hơn thứ ba mình sử dụng hạt sen mất bí là cái thành phần không thể thiếu lạp sưởng ở đây mình sử dụng thêm là hạt điều hoặc các bạn có thể sử dụng là lạc hạt dưa hạt bí uh, ờ, mè trắng lá chanh lá chanh là một nguyên liệu không thể thiếu được rồi đúng không ạ ở đây là rượu ma túy lộ và ở đây là mình sử dụng bột gạo tuy nhiên thì như ờ, mình thấy ở các cái công thức bánh trung thu thì mọi người sẽ sử dụng bột gạo là dạng bột khô nhưng mà ở đây thì mình đã quấy lên tức là quấy chín bột gạo lên để nó tạo thành một cái chất kết dính nó dính hơn là cái bột khô thường thì mọi người sẽ cho thêm nước đường vào trong cái nhân bánh này tuy nhiên thì mình thấy các cái loại nước đã khá là ngọt rồi nên là mình không cho thêm nước đường vào nữa thì um, để cho cái nhân bánh nó có cái vị vừa phải thì mình sẽ không cho thêm nước đường vào thì bây giờ thì chúng ta tiến hành làm nhân bánh thì mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này vào mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này vào cho vào thì nó sẽ tạo cái mùi hương đặc trưng đây thì mình sẽ cho một chút cái bột này khi mà mình cho cái bột này vào thì nó sẽ là cái chất kết dính để cho các cái nguyên liệu nó dính lại với nhau để mình dễ dàng hơn trong cái việc mà mình à, tạo hình này. bây giờ thì mình sẽ đảo đều lên bóp đều lên Thank you. Ở đây bây giờ sau khi mà bột vỏ bánh đã được thì mình đã chia ra làm 4 à làm 7 phần thì ở đây mình có 7 phần vỏ bánh và 7 phần nhân. Thì bây giờ mình sẽ đi à, mình tạo hình bánh á. Thì à, bánh của mình là khô 150 g thì đầu tiên là cái vỏ bánh này mình sẽ các bạn à, có thể ấn dẹp hoặc các bạn có thể là lấy cái miếng cán bột các bạn cán cho nó mỏng ra như thế này. Thế xong sau đó thì các bạn để cái phần nhân ở phía dưới như này chúng ta úp cái vỏ bánh lên trên như thế này thì để không khí nó sẽ không vào phía bên trong đó các bạn nhấn dần dần nhấn dần như thế này đó xong sau đó thì các bạn đây miết từ từ đến khi mà lấp đầy hết cái phần ờ, đến khi mà các bạn lấp đầy hết cái phần vỏ bánh như thế này vậy là mình đã xong một chiếc cứ như vậy các bạn làm đến hết ạ bây giờ thì mình sẽ đi lắp cái um, các cái đầu đầu tạo hình này vào trong khuôn này đó khi mà mình lắp xong ấy bây giờ trước khi mà mình nhấn bánh thì mình phải cho bột vào trong này để nó sắc khuôn sau đó thì mình mới cho bánh ra cho bánh ra như này mình để dưới sau đó mình cho nhẹ nhàng mình ấn ấn chặt thì mình sẽ thay mặt mình thay cho nó đa dạng mặt mình cũng tương tự cho một ít quần áo đây khuôn lò ờ, xo này thì nó sẽ dễ ấn hơn là khuôn ờ, gỗ các bạn ạ khuôn gỗ nếu mà chúng mình đập không quen thì sẽ rất là khó đập đó mình sẽ cho mỗi loại một vài vòng nhé ở bên mình có 5 mặt thì mình sẽ cho hai mặt hoa sen Rồi, và mình sẽ chuyển sang là này. này là hoa đào nét ạ, rất là nét luôn ạ ờ, mình còn một khuôn hoa hồng và một khuôn cá chép mình sẽ dùng khuôn hoa hồng thực ra ấy, khi mà mình làm bánh ấy thì mình sẽ sử dụng chủ yếu là một hoặc hai khuôn mà mình yêu thích đây là mình sử dụng nhiều mẫu cho các bạn xem khi mà mình lên mẫu thì trứng chúng ta cho trong cái hỗn hợp trứng này thì nó bao gồm cái lòng đỏ và lòng trắng trứng thì cái lòng đỏ thì giúp cho cái tạo màu bánh nó sẽ đẹp hơn còn lòng trắng trứng thì được tạo độ bóng khi mà nếu mà các bạn chỉ sử dụng lòng đỏ không ấy, thì thứ nhất là cái mặt bánh này nó rất là dễ cháy luôn ạ và thứ hai là lên nó không bóng đẹp như khi mà có lòng trắng trứng vào nên là mình ở đây ờ, là sau khi mà prep ờ, xong rồi thì ờ, mình sẽ đem đi khi mà lò mình set up đã được rồi thì bây giờ mình sẽ cho bánh vào trong lò nướng và mình nướng ạ mình để bánh ở cái khay thấp nhất để cho cái mặt bánh ấy nó chín từ từ và nó không bị uh, cháy Các mặt trên bánh đó bây giờ đây mình sẽ set up là 180 độ thời gian là 30 phút đó thì bây giờ mình sẽ nướng bánh đây chính là thành phẩm cuối cùng của mình ạ các bạn xem